Chào mừng các bạn đến với kênh của mình Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái chương trình Aerobe rất là uy tín trong vòng khoảng 15 đến 20 phút là tiền về ví mình nha các bạn đây tiền của mình đã về ví rồi nè trị giá của nó hiện tại là 200 đô và có lúc nó lên tới 260 270 nha các bạn tiền về rất nhanh nha các bạn làm xong nhiệm vụ lúc về luôn chương trình này rất hấp dẫn uy tín đang có rất nhiều người làm nếu như các bạn đang xem video này hãy tranh thủ làm ngay nếu không có khi nó hết tiền sớm không có giới hạn người nhận gì nha các bạn các bạn cứ làm xong là rút tiền thôi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhận 10.000 đồng này nhé đầu tiên các bạn click vào link bên dưới phần mô tả sau khi các bạn click vào link bên dưới phần mô tả trang web này sẽ hiện ra chúng ta chọn open telegram desktop này mình làm trên desktop nha còn các bạn làm trên điện thoại thì nó vô thẳng luôn bấm open telegram ở đây chúng ta bấm xa đây là các bạn phần thưởng là 10.000 TRK e trị giá là 100 đô nhưng hiện tại thời điểm của mình cái này là thời điểm ban đầu bây giờ nó đã lên gần hai trăm rưỡi đô nha các bạn hai trăm bốn mươi mấy đô reference các bạn giới thiệu thì được hai ngàn rưỡi TLK e phát liền trong vòng 48 giờ làm việc nha các bạn nhưng mà nói vậy thôi chứ chưa tới một giờ là nó tiền đã về ví mình rồi nha các bạn vì có một số thay đổi cho nên mình chuyển sang điện thoại làm cho các bạn dễ hiểu nha bước này các bạn tham gia vào bốn group này và comment trong group này là cái chữ này các bạn chú ý mỗi người khác nhau đây không ai giống ai nha nói các bạn sao chép xong và nhấn 4 tham gia xong dán chữ vào đây comment bấm gửi nút vào tin nhắn đó đó các bạn quay lại tham gia cái kênh này bấm join rồi quay trở lại tham gia kênh thứ hai bấm join đã quay trở lại làm xong xuôi hết các bạn bấm chết đến bước này người ta kêu chúng ta follow twitter ta bấm mở twitter lên bỏ quên ta nhấn vào theo dõi theo dõi xong quay trở lại telegram đến bước 2 là like like và retweet comment và tắt những người bạn vào đây ta bấm mở cái này ra đây cái bài viết này chúng ta bấm từ like nút hai mũi tên chúng ta bấm trích dẫn stick đây ta bình luận đại chữ gì cũng được bình luận sau đó ta vào người đoạn vào đây ta mở thêm một cái tháp mới đây mọi người bạn của chúng ta đang ở đây copy cái phần sau gió cầu này dán vào lại ngồi đây đủ ba người bạn ta kéo xuống bấm đăng tweet xong ta quay lại telegram ở đây người ta kêu like và retweet lại cái bài đăng thứ hai và comment nhưng mà mình bỏ vào lúc này nha các bạn làm một bài là được rồi ở đây là AdWords clip trên CoinMarketCap chúng ta mở CoinMarketCap ra các bạn nhìn bên phải cái, cái tên của nó là các bạn click vào kêu chúng ta đăng ký đăng ký xong quay lại rồi điền vào mail password xong bấm login xong các bạn mở mail ra kích hoạt coi mấy cái tab xong các bạn quay trở lại cái trang bạn quay trở lại cái trang vừa rồi các bạn nhấn vô hình dấu sao Vậy là xong các bạn quay trở lại bước kế tiếp chúng ta theo dõi S SQLite Coigeco thì các bạn mở link ra ở đây các bạn thấy cái hình giống sao các bạn lít vào đây nếu kêu tạo, tạo tài khoản thì ta tạo tương tự của máy các cấp trên tương tự ở đây chúng ta cũng tìm cái hình biểu tượng hình ngôi sao chúng ta lít vào đây nó về là xong quay lại đến cái bước đến bước này chúng ta cũng tìm cái biểu tượng hình ngôi sao ngay cạnh cái tên ở đây nhấn vào đây là xong các bạn quay trở lại đây send cho retreat của bạn quay lại Twitter các bạn bấm vào vâng, cái biểu tượng này bấm biểu tượng trang chủ của mình đây là trang chủ của mình các bạn bấm vào cách tiếp rồi trả lời đây là cái phần này đây các bạn thấy ngay cái chữ ngày tháng này. các bạn lít vào đó trải ra cái bài đăng của chúng ta các bạn copy cái đường dẫn này các bạn gửi cho người ta các bạn vào đây các bạn bấm send nút tâm giác màu xanh còn đây là cách lấy link trên điện thoại các bạn vào cái biểu tượng hình chia sẻ này ngay góc bên phải sau đó các bạn click copy link xong các bạn đem qua bên telegram các bạn dán vào gửi cho người ta ở đây người ta kêu mình điền địa chỉ web 20 thì chúng ta mở ví đế lên các bạn có ví metamask vẫn được ai chưa có ghi chết thì ở dưới phần mô tả có ghi à, hướng dẫn tạo ghi chết nha các bạn đây các bạn mở ghi chết lên các bạn kéo xuống các bạn thấy chữ smart chain bạn click vào đây các bạn nhấn vào nút copy ở phần này các bạn phải lưu ý là cái ví phải đã từng giao dịch ví dụ như các bạn từng nhận cái đồng gì đó hoặc là gửi cái đồng gì đó chứ ví trắng tinh mới tạo là không được nha còn các bạn mới tạo thì các bạn gửi cái đồng gì từ ví khác qua để cho có giao dịch mới được chấp nhận còn không ví trắng mới tạo thì không được chấp nhận nha sau đó các bạn dán vào đây dán vào telegram đây các bạn bấm cancel đây là phần địa chỉ chúng ta chúng ta bấm gửi có một nút hình tam giác bên này bên phải vậy là xong rồi các bạn đây trong balance của các bạn có 10.000 này sau đó các bạn có thể xem tài sản của mình có bao nhiêu trong đây là balance này. đây tài sản của mình có 10.000 hiện tại bạn bấm vào reference còn đây đường link giới thiệu của chúng ta chúng ta copy cái đường link này lại đem ra ngoài đi ra em giới thiệu với bạn bè cùng nhau kiếm tiền với các bạn sau đó các bạn bấm quyết ra rút tiền thành công phân phối trong vòng 48 giờ tức là trong vòng 48 giờ người ta làm việc sẽ trả về ví cho các bạn nha nói là vậy nhưng chưa đầy một giờ là mình đã nhận được tiền rồi nha các bạn và bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn ép cái token này vào ví nhé các bạn mở ví chết lên ở phần bên phải có hai dấu tròn trên cùng các bạn bấm vào đây sau đó hay gì các bạn kéo xuống hết dưới nhưng mà nó lâu lắm ta đánh đại một cái chữ gì đó mà trong này không có nó hiện ra cái dòng cuối cùng là add token này là nước dừa các bạn chọn mạng ở trên này là smart chain nha ở ethereum là không đúng rồi smart chain à. sau đó các bạn dán cái contract vào đây còn bét còn contract mình để ý mô tả nha các bạn các bạn để ý khi dán contract vào ở cái dòng cuối cùng này nó phải tự hiện ra là mới đúng còn nếu mà không tự hiện ra các bạn coi là cái phần mạng nè mạng chưa đúng là nó không hiện ra nè các bạn bấm ron tiền mà về thì nó sẽ hiện ra đây như các bạn rồi nó sẽ hiện số đô ở trên đây để mình cho các bạn coi tài khoản trước mình đã làm rồi đây bữa trước mình đã rút tiền rồi nè các bạn nó đã trả về ví cho mình giá của nó hiện tại là nó tăng lên 264 đô nha các bạn và cuối tháng này là nó hết hạn các bạn tranh thủ coi video này thì tranh thủ làm nhé tại không hết hạn thì tiếc lắm và có khi nó hết tiền trước thời hạn cái đó các bạn tranh thủ làm nhé và mình xin dừng video tại đây xin chúc các bạn thành công